đó thì anh em tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thì mình cũng cảm ơn 435 người đã like video cho mình và 4.400 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé đó thì cũng rất chi là vui phải không ạ con 69 của chúng ta thì ra ngày đầu tiên là về ở cái dạy 3 này và ở dạy 7 thì chúng ta ăn được hai nháy quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em nào mà chơi về cái đường cầu lô khung này anh em nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục lên chia sẻ cho em cái cặp lô khung mới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 dành cho những anh em nào mà mới đăng ký thì anh em vẫn chưa xem cái video trước phải không ạ thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi chỉ lại cho anh em anh em để ý ở đây cho mình thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 này ở giải nhì của chúng ta chúng ta kết hợp với giải ba anh em nhé cuối cùng này ghép với lại 5 con và giấy 3 cho mình thì chúng ta có đề lôi tuần thứ ba này chạm một cứng này ghép lần lượt của chúng ta thì có 101 1166 này 141 161 và 191 Đường cầu này của chúng ta có 10 số anh em nhé Thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai đề về 19 Thì chúng ta đã ăn được cái chạm một cứng này và ăn thẳng con 19 trong cái dàn 10 số tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ sáu đề về 71 này thứ bảy chủ nhật này thứ hai thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 của chúng ta thì lại có cái chạm một cứng tiếp anh em nhé chạm một của chúng ta thì có 101 141 181 và 191 ở đây chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì ở đây chúng ta có 9 rồi thì chúng ta chỉ còn có 8 số thôi để chúng ta nuôi thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 10 thì chúng ta ăn được cái chạm một cứng này và ăn thẳng con 10 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong thì lại đợi thứ ba hàng tuần thứ sáu này thứ bảy đề về 11 thì chúng ta cũng ăn được chạm 1 thứ hai này thứ ba ngày 15 tháng 11 của chúng ta thì có chạm 7 anh em nhé ghép lần lượt thì chúng ta có 707 này 727 757 và 797 ở đây thì chúng ta có ba con 5 thì 5 bóng 0 thì chúng ta có 707 727 757 797 để chúng ta lui tuần ngày đầu tiên đề về 78 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này tiếp tục khuyên xong 76 nữa này thứ 7 Chủ nhật đề về 70 thì chúng ta ăn chạm 7 và ăn thẳng con 70 này trong cái dàn 8 số. Khi xong này đợi thứ ba hàng tuần. Thứ ba ngày 22 tháng 11 này thì chúng ta có cái chạm 9. Thì theo những cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em ấy thì cái dàn 8 số thì cái tỷ lệ nó chỉ là 50 50 thôi. Và đâu anh em đánh cái chạm cứng của nó thì cái um, tỷ lệ ăn rất chi là cao anh em nhé 9 thì đây chúng ta có 909 này 919 này 959 và 969 8 số để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 22 tháng 11 ngày đầu tiên đề về 79 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này tiếp tục thứ năm đề về 96 thì chúng ta đã ăn được chạm 9 và ăn thẳng con 96 này trong cái dàn 8 số thứ sáu đề về 19 này cái tỷ lệ ăn chạm của nó rất chi là cao anh em ạ thì cái tuần này của chúng ta thứ ba ngày 29 tháng 11 của chúng ta thì có cái chạm hai cứng anh em nhé chạm hai cứng chạm hai của chúng ta thì có 212 này 232 242 282 và 292 đôi cầu này của chúng ta thì có 10 số anh em nhé để chúng ta lui đến thứ ba tuần sau đây là cái đường cầu đài lui tuần chạm hai cứng của mình về đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta này lô khung của chúng ta thì ờ, mấy tay gần đây thì chúng ta đều ăn thông anh em nhé thứ ba này ngày mùng 1 tháng 11 giải 5 con cuối cùng và con đầu tiên bộ số thứ 5 và bộ số thứ 6 ở giải năm này hai con này chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này cặp 989 thì mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ tư của chúng ta thì ăn được con 98 này ngày đầu tiên luôn tiếp tục khiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 929 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu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 thứ tư thì chúng ta đã ăn được con 31 này anh em nhé 31 của chúng ta về hai nháy thì chúng ta ăn được ngày đầu tiên tiếp tục khiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 22 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 808 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 80 80 ngày thứ năm anh em nhé tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba tuần này của chúng ta ngày 29 tháng 11 anh em có cặp lô khung 3 ngày là cặp 393 anh em nhé 393 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu nuôi ngay từ trong chiều nay anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào nuôi không thì thôi anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta nuôi tuần đặc biệt nuôi tuần của ngày thứ ba anh em nhé và lô khung 3 ngày để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình về cái chạm hai này thì à,